alo thầy chào ờ, tất cả các em các em hãy ờ, quan sát bức tranh và các em hãy cho biết bức tranh này nói với chúng ta điều gì các em hãy trả lời trả lời bức tranh này nói về cảnh chợ nhộn nhịp của một miền quê đó cũng chính là cái những điều mà nhà thơ Đoàn Văn Cừ gửi gắm qua bài tập đọc Chợ Tết. Hôm nay chúng ta sẽ học bài Chợ Tết của nhà thơ Đoàn Văn Cừ. Tất nhiên, chúng ta cùng liên đọc các từ khó nha các em. Các em hãy à, đọc theo thầy. Sương hồng lam Nóc nhà xanh đồi thoa son núi uống mình dải mây trắng tiếp theo là chúng ta cùng tìm hiểu các từ khó trong bài các em hãy lật sách ra trang số 36 chúng ta cùng giải nghĩa các từ up the đòi thoa son sau khi chúng ta đã đọc các từ khó và tìm hiểu nghĩa của một số từ các em hãy đọc bài chợ tết các em bắt đầu đọc nhé Các em đã đọc xong bài chợ Tết của nhà thơ Đoàn Văn Cư. Chúng ta bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái nội dung của bài chợ Tết qua câu hỏi số 1. Câu hỏi 1. Người cắt ấp đi chợ Tết trong khung cảnh đẹp như thế nào? Các em hãy trả lời câu hỏi này. Câu trả lời. Người cắt ấp đi chợ Tết trong khung cảnh đẹp như mặt trời lên làm đỏ dần những dải mây trắng và những làn sương sớm núi đồi như cũng làm duyên núi uống mình trong chiếc áo the xanh đồi thoa son những tia nắng nghịch ngợm nháy hoài trong ruộng lúa chúng ta cùng bước sang câu hỏi số 2 nha các em câu số 2 mỗi người đến chợ Tết với dáng vẻ riêng ra sao các em hãy trả lời câu hỏi này câu trả lời những người đến chợ Tết với dáng vẻ riêng, những thằng cu mặc áo màu đỏ chạy lon son, các cụ già chống gậy bước lôm khôm, những cô gái mặc yếm màu đỏ che môi cười lặng lẽ, em bé nép đầu bên yếm mẹ, hai người gánh lợn đi đò. Chúng ta qua câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 bên cạnh dáng vẻ riêng những người đi chợ tết có điểm gì chung các em hãy trả lời câu hỏi này nhé câu trả lời điểm chung giữa họ là ai ra chợ tết cũng vui vẻ mọi người ai cũng mang một tâm trạng thật tưng bừng khi ra chợ tết họ vui vẻ cùng nhau kéo hàng đi trên cỏ biếc Chúng ta cùng bước sang câu hỏi số 4. Câu 4. Bài thơ là bức tranh giàu màu sắc về chợ Tết. Em hãy tìm những từ ngữ đã tạo nên bức tranh giàu màu sắc ấy. Các em hãy trả lời câu hỏi này nhé. Câu trả lời Bài thơ là một bức tranh giàu màu sắc về chợ Tết. Các màu sắc ấy là trắng, đỏ, hồng, lam xanh biếc thấm vàng tía son bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát một số cái hình ảnh của chợ tết chợ phiên ngày tết bức thứ hai mua bán trái cây thứ ba mua lá để gói bánh thư mua gian trẻ để gói bánh buổi họp chợ gà có bánh có bánh trưng có chầu cao và không thiếu cây mai và cây đào trong những ngày Tết. Đó là một số hình ảnh về chợ Tết. Bây giờ các em hãy cho biết nội dung của bài thơ là gì. Em hãy trả lời câu hỏi này nhé. Trả lời nội dung Bức tranh chợ Tết miền Trung Du giàu màu sắc và vô cùng sinh động đã nói về cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc của những người dân quê. Các em nhớ rằng về chúng ta đọc lại cái bài chợ Tết và nhớ học thuộc lòng bài chợ Tết nhé. Tiết học này đến đây là hết. Thầy chào tất cả các em.